À, chào các bạn thì à, hôm nay mình sẽ à, giới thiệu cho các bạn một cái cái sản phẩm đó là Axon và ờ, coi như là hôm nay làm một cái bài test là để ờ, cái bánh xe lăn qua cái này coi nó có bể không thì ờ, mà các bạn đón xem cái bên đây là cái tấm gạch nha còn đây là Axon mình sẽ để để nó cùng ấy thì mình để, mình cách xa xíu đi cách xa xíu cho nó nó nó nó cùng chịu lực đó bây giờ bắt đầu cho xe chạy các bạn quan sát kỹ nha là hôm nay là mình sẽ làm cái bài test thôi cái nào bể trước đây để để để để chạy tới luôn chạy lại luôn nha chạy lại luôn à, đây rồi lên xíu nữa anh lên xíu nữa đây là xem thử cái hai tấm gạch này nha có một cái đường nứt này nứt luôn rồi à? này nứt luôn rồi các bạn thấy thì à, hồi nãy mình có làm cái clip à, về thử test cái độ cứng của cái gạch giả đá với lại cái đá hạt son của bên Iron Home nhưng mà cái à, bánh bánh xe thì nó làm bằng cao su thì nhiều khi cái lực nó chưa có đã thì bây giờ mình à, test thử cho các bạn là mình lấy búa mình đập luôn đập luôn lên cái hai cái này coi cái nào nó nó chịu lực tốt hơn nha thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đập vô cái đá này trước đây mình xem kỹ nha một cái là bể còn à, đá hạt son à, nó vẫn còn y nguyên đây, mình thử lại cho các bạn thì các bạn thấy được cái ờ, độ bền của cái đá này va đập chịu được va đập tất cả mọi thứ còn đá này đầm cái là bể rồi đây đập cái nữa đi đập, đập cái nữa đây. cái bể bên đây luôn này luôn rồi đó thì ờ, thì ờ, đây là một cái thử nghiệm để các bạn có thể lựa chọn cái cái vật dụng mà để ốp tường cho cái căn nhà của bạn sao cho nó chịu lực tốt nhất với lại va đập tốt nhất thì đây sẽ là một cái lựa chọn phù hợp